chào anh em cái à, video ngày hôm nay tôi lại giới thiệu cho anh em một cái à, bộ đồ chơi tài xỉu mà nó à, giúp cho anh em giúp cho anh em đi lắc cái thì anh em chống thầy thợ nghe hột chống máy phân âm cái bộ hột thì anh em chỉ có phần nào thôi nhá thì cái bộ hột không thể nào mà anh em có thể phá âm cách tiếng được bộ hột nào cũng như vậy thôi khi mà rơi xuống đĩa hột nào cũng kêu như hột nào hết không có cái phá âm cách tiếng gì cả nhá nên là anh em đừng có hỏi tôi về cái bộ hột tài xỉu phá âm cách tiếng nhá tôi không bán cái bộ hột tài xỉu phá âm cách tiếng nhá bộ hột tài xỉu bên tôi hột nào rơi vào đĩa nó cũng đều như nhau hết nhá không có cái bộ hột nào nó, nó, nó rơi mà nó chỉ có một âm hay là nó chỉ có nửa âm hay là hay là không có âm gì cả không có đâu nhé Đấy. bên tôi là chỉ có những bộ hột tài xỉu rơi xuống chén là phải kêu nhá rơi xuống chén là phải kêu chứ không có bộ hột nào rơi xuống chén không kêu cả nhá đấy thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em cái bộ đĩa tài xỉu một âm đấy. đĩa tài xỉu một âm này khi mà anh em đi chơi anh em đi lắc anh em đi lắc tài xỉu ấy, thì là nó như thế nào để nó có thể chống thầy đập nghe hột được thì cái đĩa nó nói lên được rồi nó nói lên à, một phần nào để cho anh em biết rồi đĩa tài xỉu một âm thì cái đĩa tài xỉu một âm này khi mà anh em lắc tài xỉu thì là anh em lắc anh em lắc chén tài hay là chén xỉu nó đều có duy nhất chỉ có một âm thôi nhá chỉ có một âm thôi này. xỉu đúng không dẫn xỉu này Đấy, tài xỉu này tài này. xỉu này tài đấy anh em thấy nó chén tài chén xỉu nó đều chỉ có duy nhất một âm thôi đấy đây là cái đĩa mà anh em đi lắc tài xỉu đấy. Đây, anh em ờ, đi ờ, lắc ở bất kỳ cái sân chơi nào thì là anh em bao được cho anh em đấy, bao được cho anh em thầy thợ nghe hồn riêng thầy thợ nghe hột mà nghe phải cái đĩa này thì là bó tai đi về thôi nhá không bao giờ anh em có thể nghe được không thầy thợ nào nghe được cái đĩa này cả nha anh em và cái đĩa này là hoàn toàn không tang cho anh em đấy anh em nào mà không tin thì anh em có thể anh em có thể kiểm tra cái đĩa này thoải mái nhá kiểm tra cái đĩa này nó hoàn toàn là không tang không có bất cứ một cái gì ở trong cả đấy nó chỉ có duy nhất là một cái âm đấy, một cái âm để phát ra khi mà bộ hột rơi xuống thôi đấy đây là cái bộ đây là cái chén mà bên tôi đã chia sẻ cho anh em cũng khá là lâu rồi còn cũng cũng còn rất là nhiều anh em vẫn chưa biết nên là tôi cũng vẫn chia sẻ lên đây cho anh em để, để cho anh em nào mà chưa có hay là anh em nào chưa biết ấy, thì là anh em có thể sử dụng cái đĩa này anh em đi lắc thì nó bao thể thợ nghe hột cho anh em đấy nó rất là hiệu quả đúng không xịt xịt xịt tiếp này tài xịt tài xịt tài xịt đấy rất là hiệu quả đúng không anh em đấy thì à, anh em nào mà muốn sở hữu cái chén tài xỉu một âm này cái đĩa tài xỉu một âm này thì anh em cứ liên hệ với tôi Đấy, tôi là sơn tài xỉu ở bến xe miền tây anh em cứ đến là anh em alo Đấy, hoặc là anh em có cần tư vấn về những cái đồ chơi gì hay là cần những cái bộ hột tài xỉu của anh em đi lắc cái nó hiệu quả nhất hiện nay thì anh em cứ liên hệ với tôi nhé alo là có chào anh em